Em Em ơi Em Omo tẩy an toàn Bột giặt hàng đầu Việt Nam Với công thức tẩy an toàn ưu việt Tẩy sạch các vết bẩn cứng đầu mà không cần vòi nhiều Chuyện gì thế anh? Đó là nhờ Omo tẩy an toàn Đánh bật các vết bẩn cứng đầu mà không cần vòi nhiều